Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury Và hôm nay một chủ đề về sản phẩm à, vàng và kim cương vô cùng đặc sắc và hấp dẫn Chắc chắn rằng quý khách và mọi người xem sẽ rất thích thú Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu bộ răng được đúc bằng vàng nguyên khối ao 750 đến kim cương trắng và kim cương đen Đây là một bộ răng à, gọi là bộ riêu à, để mà mình bọc lên cái hàm răng của mình Kỳ Lân thực hiện cho chính bản thân mình để làm mẫu à, để quý khách xem chi tiết cận cảnh nha à, và Kỳ Lân làm luôn cả hai hàm hàm trên và hàm dưới và tùy vào nhu cầu của chúng ta à, có thể là làm một <laughs> hàm hai hàm hoặc là một hàm chúng ta làm à, 4 răng hai răng cũng được thường thường thì à, mọi người hay làm là sáu răng một hàm mà Kỳ Lăng thực hiện là ở đây của mình là 8 răng à, tính làm hết luôn nhưng mà hết luôn thì ở trong ở ngoài nhìn vô đâu có thấy đâu mình làm 8 răng thì ở ngoài ở ngoài ở đến chính diện nhìn vô đều thấy full luôn che hết răng luôn nên không cần thiết phải làm full hàm trên và full hàm dưới chỉ cần một hàm làm 8 răng thôi còn nhiều quý khách chọn 6 răng một hàm đây là sản phẩm được đúc từ vàng nguyên khối AO750 mọi người hay um, mua nữ trang là theo thói quen là nhìn đẹp hay xấu thôi nhưng mà ít để ý chất lượng nhưng mà khi đã dùng đến sản phẩm cao cấp đặc biệt là sản phẩm cao cấp luxury kỳ lân á thì chúng ta sẽ thấy được là độ hoàn thiện từ bên trong cũng như bên ngoài rất là hoàn hảo chứ không phải là đẹp bề ngoài không mà nó phải hoàn hảo đồng nhất về độ thẩm mỹ hoàn thiện đây là hàm dưới hàm dưới đây và chúng ta sẽ xem vàng chắc vàng đẹp tại vì vàng đúc theo công nghệ châu Âu à, công nghệ nén vàng không bị bọt và rất là nặng nha và bóng rất là bóng vàng y 4 số đúc ra nên là chất màu rất đẹp cộng với hội vàng chuẩn nên là màu nó giữ vững luôn hoài luôn không có nhuộm màu giống như là một số sản phẩm bình thường và đặc biệt bên trong nó phải đẹp giống như bên ngoài sản phẩm cao cấp luxury bao giờ nó cũng vậy phải đủ tiêu chuẩn luxury kỳ lăng thì nó mới là sản phẩm cao cấp hầm trên thì kết hợp thêm một yếu tố nữa là ngoài vàng nguyên khối đúc ra AO750 rồi kết hợp với kim cương trắng thì có thêm điểm nhấn là kim cương đen vô hai cái răng cửa ừ, rất là dễ thương rất là dễ thương và mỗi bộ răng này chỉ dùng đúng cho một người cho người cung cấp giáo răng cho kỳ lân mà thôi có nghĩa rằng là kỳ lân sẽ làm theo đúng y chang bộ răng hàm răng của người đó à, khi mà cần làm thì chỉ việc đến nha khoa và yêu cầu họ lấy mẫu dấu răng sau đó họ sẽ lấy họ cung cấp cho mình bằng cái thạch cao và kỳ lân sẽ nhận cái thạch cao đó sẽ làm đúng theo y chang cái mẫu dấu răng của người đó nên là chỉ dùng được cho một người đó duy nhất mà thôi nên yên tâm là không sợ bị mất vệ sinh dùng cho người này người kia bởi vì không dùng vừa chỉ đúng cho mỗi người là dấu răng đó mà thôi và đây là sản phẩm làm cho đích thân kỳ lân và kỹ năng để trưng bày à, kỹ năng làm hai bộ một bộ để kỹ năng sử dụng và một bộ để trưng bày tại showroom và vì vì là răng kỳ năng nó so le <laughs> nó không được đều nên là ra nó hình dạng như vậy bởi vì lấy đúng theo dấu răng của mình luôn mà còn nếu như quý khách nào răng đẹp hơn thì nó sẽ ra đều hơn mà quan trọng là răng thưa răng đều gì đưa cái bộ này vô nó cũng trở nên đẹp hết bởi vì nó siêu chiếu và siêu lấp lánh kim cương vàng rất chiếu rất đẹp nên là quý khách yên tâm là khuyết điểm răng xấu đưa bộ này vô vẫn đẹp và để đảm bảo cho an toàn vệ sinh thì chúng ta nên sau khi nhận bộ đăng mới không dùng được cho ai hết cả chỉ đúng bản thân mình thôi nhưng chúng ta cũng phải khử trùng vệ sinh nó bởi vì à, sau khi công đoạn làm thì chúng ta sẽ phải vệ sinh khử trùng để sử dụng cho an toàn thì à, đầu tiên đầu tiên thì đầu tiên thì kỳ lân sẽ để vào đây kỳ lân sẽ xịt cồn vào xịt cồn vào cho ướt hết trùng hết cho răng nó xịt cồn cho nó tiệt trùng hết sạch sẽ hết ngập luôn cho ngập luôn sau khi chúng ta xịt cồn xong ngâm cỡ 15 20 phút gì đó đây là bước luộc răng luộc răng cho nó sạch sẽ khử trùng sạch sẽ và lúc đó chúng ta sẽ dùng sử dụng sau khi sôi sùng sục 100 độ C sùng sục sùng sục chúng ta sẽ cầm lắc cho nó sạch sẽ và sau khi sử dụng thì chúng ta cũng nên uh, cắt đi thì chúng ta cũng nên vệ sinh như vậy và trước khi đeo thì chúng ta cũng nên vệ sinh như vậy thì tốt nhất còn không thì sau khi đeo xong chúng ta vệ sinh rồi cắt bảo quản tốt và sau khi dùng chúng ta lấy lại dùng tiếp dùng xong rồi chúng ta lại cắt đi thì trụng vệ sinh như vậy lúc này chúng ta không cần cồn nữa cũng được chỉ cần trụng nước sôi thôi chúng ta sẽ lấy ra và dùng được rồi lúc này rất đẹp trụng luôn cái chén Wow. Rồi. Và bây giờ Kỳ Lan sẽ tiến hành gắn hàm trên. Việc gắn vào rất đơn giản, chỉ cần một giây. Rất đơn giản. Và chúng ta có thể dùng một hàm cũng được, một hàm trên cũng được, hoặc là một hàm dưới cũng được. Không nhất thiết phải dùng cả bộ hàm trên và hàm dưới. Và hiện tại bộ răng Kỳ Lan làm hàm trên và hàm dưới mỗi hàm là 8 răng. Kỳ Lan không làm full hết bởi vì à, tám răng là đủ để nhìn đối diện và nhìn xung quanh hai bên vào là thấy full hàm rồi không cần thiết phải làm hết bên trong và tùy vào nhu cầu của quý khách thì có những khách đã đặt là 6 răng một hàm còn kỳ lăng là làm 8 răng một hàm rồi bây giờ kỳ lăng sẽ thực hiện việc gắn hàm dưới nữa thực hiện việc gắn hàm dưới cũng đơn giản một giây rất là nhanh lẹ gắn vào nhanh một giây thì lấy ra cũng nhanh một giây như vậy đây là full hàm rất đẹp hầm trên hầm dưới và một điểm nhấn đặc biệt ở đây là có kim cương đen điểm nhấn ở giữa hai răng cửa luôn nè nó xen kẽ với kim cương trắng trên cái bộ răng bằng vàng khối nút AO750 này chúng ta có thể đeo full hàm hàm trên và hàm dưới hoặc là đeo một hàm trên hoặc là đeo một hàm dưới cũng đẹp hiện tại kỳ lan đang đeo full hàm trên và hàm dưới rất đẹp chúng ta đang đeo full bộ à, răng bằng vàng và đính kim cương và thực hiện việc uống nước rất dễ dàng và nếu chúng ta không thích đeo nguyên bộ trên và bộ dưới thì chúng ta đeo một hàm trên thôi vẫn đẹp và rất sang rồi nếu chúng ta không thích đeo hàm trên chúng ta đặt hàm dưới thôi cũng được và mọi người xem kỹ lăng gắn vào nha cực kỳ đơn giản luôn một thao tác một giây hai ba lấy ra hai rất đơn giản lấy ra một giây mà đưa vô cũng một giây hai à, hai bon đây mọi người xem cận cảnh nè răng của kỳ lân thật sự là nó mọc không có đều lúc nhỏ không có biết cách để mà, mà làm cho răng đẹp á nên nó bị so le ừ. đây à, khéo thẹo à. kỳ lân không làm full hàm dưới cũng như là không làm full hàm trên chỉ làm mỗi hàm tắm răng thôi cụ thể cụ thể nè tám răng giữa của mỗi hàm bên trong để trống rất là khích luôn rồi khích luôn y bon y bon y bon tại vì kỹ năng đúc cái bộ răng này theo đúng cái hàm răng của mình cho nên là răng của mình nó sau thì đúc cái răng nó y chang như vậy luôn ừ. và kỹ năng gắn vào y chang luôn nên răng đẹp thì nó sẽ đều răng sau le thì nó sẽ sau le đặc biệt là những cái răng mà không được đẹp hoặc là bị móm vô thì đưa những bộ răng này vô thì rất là đẹp răng của kỳ lân thì không được đều ở hàm dưới nha mình sẽ gắn vào rất đẹp một hàm trên cũng được một hàm dưới cũng được hoặc hai hàm cũng được đó là do nhu cầu của quý khách rồi và bây giờ chúng ta cùng kỳ lân đi soi chất lượng vàng soi kim cương và cân trọng lượng vàng xin mời một sản phẩm cao cấp một sản phẩm đẳng cấp thì phải đi kèm với tiêu chí luxury kỳ lân với công nghệ đúc vàng theo chuẩn châu Âu, công nghệ nén vàng không bị bọt và đúc từ vàng y đúc ra, cộng với hội màu chuẩn nên vàng chất vàng rất bóng và đẹp, đặc biệt không bị à, đổi màu đó là bởi vì mình đúc từ vàng y đúc ra và công nghệ nén đặc biệt nữa rồi nên là vàng rất là chuẩn luôn rồi mình sẽ soi vàng rất là bóng và rất đều không bị bọt vàng không bị lợn cận vàng rất là chắc đồng thời cái quan trọng nữa là tiêu chí luxury của Kỳ Lăng là sản phẩm bằng vàng và kim cương của Kỳ Lăng thì tỷ lệ rất hột gần như là bằng không và từng cháu hột rất đều và đẹp từng cháu hột và kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên sâu khác với kỹ thuật bình thường nên là tỷ lệ chia ô hột cũng rất chuẩn và đặc biệt là cháu đi hột rất chắc chắn và không phải cứ nhập kim cương về rồi vô là được không phải miễn kim cương là được mà phải tỉ mỉ tinh tế hoàn thiện từng viên kim cương chọn từng viên kim cương đồng nhất với nhau về à, độ màu độ sạch đẹp và kích thước đó mới là sản phẩm cao cấp có điểm nhấn là viên kim cương đen trên hai răng cửa mỗi răng cửa là có 1 2 3 4 5 5 viên hai răng cửa là 10 viên đó, ờ, Kỳ Lân sẽ tuyển chọn từng viên một cháo hột cực kỳ đều cực kỳ đều cực kỳ đều và đồng nhất đấy bởi vì khi vô hột là vô từng hột nên tuyển chọn từng hột hột nào vô mà không đồng nhất hột nào vô mà không đẹp hột nào vô mà không đạt tiêu chuẩn hột nào vô mà không đều là loại ngay chứ không phải là cứ kim cương là đưa vô được mà mình sẽ chọn lọc trong cái số kim cương về đó những cái gì tinh hoa nhất đẹp nhất để đủ theo cái tiêu chí luxury kỳ lân và trên cái sản phẩm này bên trong Kỳ Lăng có đóng mộc giám định chất lượng của Kỳ Lăng đó là AO750 và logo Kỳ Lăng Luxury đây chứng nhận chất lượng vàng AU750 logo Kỳ Lăng Luxury rất là rõ răng nào cũng vậy răng này cũng vậy đây AU750 và logo Kỳ Lân Luxury và tiếp theo thì Kỳ Lân sẽ thực hiện cân thử trọng lượng là bao nhiêu gam vàng ok và đặt lên hai cái bộ đăng này tổng trọng lượng là 26,7 gram thì theo công thức tính Kỳ Lân sẽ tính ra được rằng là khoảng 7 chỉ 1 7 chỉ 12 vậy muốn biết chính xác hay không chúng ta dùng cái căn chuyên dụng rồi chúng ta đặt lên xem một bộ răng này là bao nhiêu 7 chỉ mốt chính xác là 7 chỉ mốt rồi và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bút để thử và hồi nãy là mình soi soi chất lượng vàng và kim cương từ cái máy chuyên dụng này rồi với kinh nghiệm uh, chuyên nghiệp của kỳ lân luxury cộng với thiết bị chuyên dụng cộng với đồng thời phải có cái bút chuyên nghiệp cây bút chuyên nghiệp nha khởi động lên để mà thử từng viên kim cương đợi khởi động xong nó sẽ báo chưa ready chúng ta sẽ thử từng viên kim cương sau khi dùng kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình cộng với máy móc chuyên nghiệp để hỗ trợ để kiểm tra chất lượng sản phẩm và giám định sản phẩm xong thì chị Lan sẽ cho đem đến những trung tâm giám định những trung tâm này được cấp phép giám định và sau khi họ kiểm định chất lượng giám định sản phẩm và họ sẽ chứng nhận cho mình bằng một tờ giấy của họ và có đóng mộc có dấu của trung tâm giám định đó đó là những trung tâm như là Doji, SGC hay là PNG thì việc kiểm tra như vậy là đủ để an tâm tuyệt đối có nghĩa rằng là họ sẽ quan phổ cho chúng ta nó là vàng gì bao nhiêu phần trăm vàng có phải là vàng Âu 750 hay không và kim cương có phải là kim cương thiên nhiên hay không và họ sẽ giám định cân trọng lượng cho chúng ta luôn nên chúng ta hãy yên tâm tuyệt đối và kỳ lăng giao lưu sản phẩm bắt buộc sẽ có giấy giám định cho khách nên là quý khách yên tâm tuyệt đối vấn đề đó nha Vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ để xem clip của Kỳ Lân Luxury Hãy ủng hộ hơn nữa bằng cách subscribe đăng ký kênh youtube của Kỳ Lân cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới hoặc là hãy truy cập trực tiếp vào website kỳ lân luxury com để xem những danh mục sản phẩm